trình bạn muốn hẹn hò chương trình được dựa theo mắt của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản Cảm ơn nhãn hàng UBC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV đã đồng hành với chúng tôi. Chương trình bạn muốn hẹn hò ngoài phiên bản sóng truyền hình, chúng tôi còn có dịch vụ mai mối offline bạn muốn hẹn hò được tổ chức vào cuối tuần ở Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết hãy liên hệ trên kênh fanpage offline bạn muốn hẹn hò hoặc số hotline đang chạy bên dưới của chương trình. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối hai cặp đôi để xem họ có duyên có phần với nhau hay không. Chúng ta chờ theo dõi xem họ có bấm nút hay không nha mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên tên hàn quốc em là gì dạ đi không chung ủa cũng bà cũng bà cũng bà mời bạn nữ bước ra sân khấu mời bạn nam wow rồi ngồi đi bạn rồi mời em gái giới thiệu em chào anh quyền linh chị cát tường và tất cả khán giả đang xem chương trình em gửi lời chào đặc biệt đến ờ, bạn nam bên cạnh ạ à. dạ em tên là huỳnh diễm phương em sinh ra và lớn lên ở ờ, củ chi em 29 tuổi Hiện tại em đang làm việc ở quận 2 và ờ, công việc của em là thiết kế đồ họa. Chào anh, Quyền Linh chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Lý Quý Tuấn, à, năm oh. nay em 31 tuổi, em đến từ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Em là người ở đâu? À, dạ em là người Hàn Quốc. Ồ. Oh. Nói tiếng Việt hay quá vậy trời. Qua Việt Nam lâu chưa? Dạ em qua Việt Nam 4 năm rưỡi rồi. Tên Hàn Quốc em là gì? Dạ Lee Kyung Chun. Lee Chong Gun. Lee Kyung Chun. Lee Chong Chun. Lee Chong Chun. Dạ, Lee Hyung Chun <laughs> Anh Linh nói không được đâu em 안녕하세요. Dạ, chào anh 감사합니다. Cảm ơn anh <laughs> Rồi, vỗ tay cho anh chàng Hàn Quốc các quý vị. Tuấn đang làm công việc gì? Dạ em làm thu nhập viên tiếng Việt Lý do tại sao bạn lại ờ, ờ, yêu tiếng Việt và chọn ờ, Việt Nam để đến làm việc? Tại em thấy Việt Nam là nơi đất lan chiếm đầu Em đã chọn Việt Nam để sống mãi mưu sinh ở Việt Nam luôn Lấy vợ về xong rồi ở Việt Nam luôn hay là về lại Hàn Quốc? Em xong ở đây luôn Người Qua Hàn bên Quốc. đây em ở với ai? Tại em ở với bạn đồng nghiệp của em à, bạn đồng, nghiệp, dạ. Bạn đồng nghiệp là bạn bên Hàn Quốc hay là bạn Việt Nam? À người Việt Nam Bạn trai hay bạn gái? Bạn trai À <laughs> Bây giờ là giới quá. điểm mạnh điểm yếu của hai bạn nha Rồi bạn nữ Dạ về tính cách thì em là người hòa đồng Hiền lành, em sống rất là đơn giản Chưa bao giờ ờ, make up rồi ờ, phấn son, trang sức và em mặc đồ cũng ờ, kính cổng cao tường không à. Em biết nấu ăn, biết ờ, may vá, biết vẽ, biết viết thư pháp và biết chụp hình. Em biết Dạ. nói tiếng Hàn. Em biết nói tiếng Ồ, Hàn. tiếng Hàn nữa hả? Để rồi hai bạn nói chuyện với nhau vài Hai câu người đi. nói chuyện tiếng Hàn đi đi. em. 아, 안녕하세요. 아, 한국말 할 줄 아세요? 어, 저는 푸입니다. 네, 저는 또한입니다 반갑습니다 만나서 반갑습니다. 네, 감사합니다 Ủa? Ú bà, ú bà, ú bà. Ú bà, 사랑해, 사랑해. Tuấn hát một bài hát nào về tình yêu của tiếng Hàn Quốc được không? tiếng Việt cũng được à? Thôi hát thì của Hàn À, Quốc đi. à, Dạ tiếng Hàn Quốc hả? Hàn Quốc đi. À thì em chưa học thuộc nên em có điện thoại hát được không ạ? Rồi mở ra hát đi. 에, cảm ơn anh. 너의 뒷모습을 보는 것도 난 행복이야 아직 나의 마음을 몰라도 끝내 스치듯이 가도 어, 네가 너무 보고 싶은 날엔 너무 견디기 힘든 날에는 너를 사랑한다 입가에 맴 돌아 혼자 다시 또 crying for you 혼자 다시 또 missing for you baby I love you I'm waiting for you dạ cảm ơn Hay. Hay quá nhưng mà không có hiểu. Bây giờ hát miếng tiếng Việt đi. à, tiếng Việt hả? Ủa? Đúng rồi. <laughs> từng để yêu thương kia cho là nỗi đau có đông bề nơi cảm phong ai chẳng tất cả thanh xuân để thương một ngày cho chỉ còn là giấc mơ rồi được rồi dạ, cảm ơn bạn gái cảm nhận thế nào dạ anh ấy hát rất hay ạ à. anh có thể chia sẻ về à, tính cách và sở thích của anh không ạ? À? Tính cách anh là không có nóng tính, không có gia trưởng và sở thích anh là hát và đi nhậu. <laughs> nhậu. <laughs> Những cái khuyết điểm của em là gì? Sau khi nhậu thì hơi hơi hơi nói nhiều và em không biết nấu anh. Em có thích ăn món gì ở Việt Nam món gì không? Phở và bún bò phở bún bò dạ. hai món đặc sản thích luôn ăn ha. gì nữa bánh mì bánh mì bún thịt nướng <laughs> chị hỏi bạn gái nè em có đồng ý lấy người nước ngoài không miễn anh ấy sống ở việt nam là được rồi chị ủa giả tỷ anh ấy sống bên hàn quốc không được hả dạ em thích ở việt nam Tuấn đã quyết định ở Việt Nam luôn đúng không Tuấn? Giờ dạ, em chết ở đây luôn nha Ờ, à, đó, thích ở đây luôn nói rồi. vậy thôi, ta ở vài chục năm nhưng mà già ta về quê ta đó Dạ, lúc đó chắc suy nghĩ em thay đổi Thay đổi gì nữa, ở nhà ta mấy chục năm còn thay đổi gì nữa rồi ờ, tình trường thì sao? Dạ em trải qua một mối tình à. Em quen được uh, ờ, 3 năm và chia tay cũng hơn 2 ờ, năm rồi À, lý do tại sao chia tay? Anh ấy không có công khai mối quan hệ, không giới thiệu bạn bè, gia đình. Vậy là không được, tình yêu là đẹp phải công khai cho mọi người biết, có gì đâu mà giấu giếm, đúng không? Rồi, à, Tuấn ơi, mình có mấy mối tình rồi Tuấn Hà? Dạ em ta có phá mối tình rồi Ở Hàn Quốc một, Việt Nam hai Trời oh, Về Việt Nam cũng có hai mối tình Rồi lý do tại sao chia tay à, Em chưa bao giờ kéo dài đến một năm Thì em đã cố gắng hết sức rồi Nhưng mà có ơi thấy em vô tâm quá này em bỏ em Nên là bị đá rồi Bị đá hả? Tức là em bị bỏ chứ không phải em bỏ người ta hả? Em bị bỏ rồi rồi em nhưng bị bỏ tình nghiệp quá hả nhưng em em có phải là người vô tâm không em thấy em rất là chủ đáo và nhiệt tình em không có vô tâm đâu vậy sao ta lại nói em vô tâm kỳ vậy ta thôi bây giờ bỏ qua chuyện cũ đi bây giờ tuấn muốn tìm một người bạn gái mới nè là người như thế nào lịch sự và lễ phép biết tôn trọng người lớn tuổi phụ nữ việt nam là những đức tính đó luôn luôn có trong người luôn em có thấy chị haruon là lấy trấn thành chưa dạ yeah, em thấy haruon rất là hạnh phúc hy vọng rằng em sẽ tìm được người vợ giống như ờ, cặp haruon trấn thành á dạ em cảm ơn anh à, rồi em ờ, mong muốn người con gái vợ của em phải cao thấp mà như thế nào trở lên một mét năm là được ạ một <laughs> mét năm được ạ <laughs> rồi gì nữa da trắng mắt đẹp mắt đẹp là mắt như thế nào mắt hai mi và mắt hơi hơi hơi to hai mi hai mí hai mi nó khác nha hai mí và à, hai mí hơi to còn à, bạn gái bây giờ em thích một à, mẫu người bạn trai như thế nào cao trên một sáu mươi bảy dưới một mét bảy mươi lăm được không tuấn em sau khi mang dây thì được <laughs> Rồi, cái gì nữa em ha? Tóc thì nhiều thẳng, à, mắt không đeo kính. Chà khó à. Rồi gì nữa? Như đó thôi Còn nhiêu đó là muốn chết người ta à, rồi. cân nặng phải cân đối nữa. Là không mập không ốm. Dạ. Không anh này em nhìn dễ thương lắm em. Cân đối lắm. Xin chào. Đẹp má, đúng rồi đứng lên cho chị coi coi coi. Đứng lên. Em hơi thấp. Đẹp được rồi, xoay một vòng. Rồi. Cái điều gì mà em không thích nhất ở người bạn gái? à, bạn gái mất lịch sự hay là <laughs> mất lịch sự chửi nhiều cái gì nhiều chửi thề à chửi thề à. có đâu trời ơi gái việt nam đâu không có ai chửi thề đâu gì nữa không quá ghen quá ghen nhưng mà em có lăng nhăng không em không có lăng nhăng nếu mà em chung thủy em đi đưa đi đứng thẳng hàng không liếc qua liếc lại thì người ta sẽ không ghen còn nếu như mà em có hành tung mờ ám người ta mới ghen hiểu dạ. không dạ em sẽ chung thủy thôi nha à, mai mốt thì cố gắng hết sức kiếm tiền để dành để mua chung cư, chung ở cư. Việt Nam được tướng tá cũng là hợp với em đó sau nữa hai chồng như lấy nhau về bán kim chi với sâm Hàn Quốc cũng được yeah. Dạ. Em ừ. anh Nguyên Trời em, dễ thương quá Anh không thích chữ thề, em có chữ thề không? Dạ em chưa bao giờ chữ thề ạ à. Ủa em cũng biết chữ thề nữa hả? À, em biết mà em không có sử dụng Em có thấy con gái Việt Nam chữ thề lần nào chưa? ờ cũng nhé mà em thì gái chữ thề sao ờ <laughs> nên là giọng nói thì dịu dàng nói trời ơi chữ thề mà dịu dàng nữa thường thường là kêu ba mẹ liên quan đến ba mẹ <laughs> chữ thề liên quan đến ba mẹ hả dạ. <laughs> dễ thương quá anh này dễ thương lắm ủa quê em ở đâu vậy dạ em ở củ chi ạ à. em có đi củ chi lần nào chưa dạ có củ chi đẹp không dạ đẹp anh này có vẻ rất là gọi là hiểu văn hóa Việt Nam luôn đó à, cô kia hiền khó bà hiền dạ, cảm ơn ví dụ mà mình tiến tới hôn nhân được á em cho ở ờ, Tuấn thì mình sẽ kết hôn theo phong tục của Việt Nam hay của Hàn Quốc à, Việt Nam anh ba Việt mẹ em có đồng ý bay hả? qua Việt Nam cưới vợ cho em không hay quá dạ, có ba mẹ em thoải mái lắm à, ba mẹ em là lúc trước là giáo viên công chức à giáo viên uh, yeah, yeah. bên Hàn Quốc rồi ba mẹ em giáo viên bên đó có kinh doanh gì không à, sau khi nghỉ luôn dạo nay thì đâm luôn thôi à làm ruộng hả à. hàn quốc cũng có làm ruộng nữa hả à nông ruộng nhỏ nhỏ xíu thôi à à vậy là em ở vùng nào miền nam thành phố quang chu là thành phố đến số năm giống như là số sáng được là thành phố cần thơ à tức là cách cần... từ từ cái thành phố đó tới seoul là bao nhiêu cây số khoảng ba bốn trăm cây số khoảng bốn tiếng đồng hồ vậy là cỡ cà mau chứ không phải cần thơ đâu nó cỡ cỡ cà mau vậy ha tức là bay thẳng qua bên quê em luôn hay là bay qua hàng ờ, Seoul rồi mới đi về quê em từ sâu thì phải xuống dưới thì bằng xe xe tổ 4 tiếng thì mới tới được ạ à. à rồi gần tức là... mà đi xe có 4 tiếng thì Seoul là quá gần rồi đó để anh hỏi cho bên gái đàn gái hiểu luôn đó hôm nay tôi có nha. đi với ai không à em có một bạn đồng nghiệp và một bạn thân Hàn Quốc à. của em à rồi đó, chào hai bạn Duyên Linh và chị Cát Tường quý vị khán giả à, em tên là Yun Song Yul bản thân của anh Tuấn. À. Em thấy hai người rất là xứng nhau. Anh Jun chắc là sẽ thích cô này. À, tại sao biết anh thích? Đẹp. À, <laughs> đẹp. Anh Tuấn thì không thấy được nhưng mà em thấy là đẹp. À. Dạ. Tuấn rất là hiền lành. Để mà hai người bấm nút thì dạ, em cũng hài lòng. <laughs> Rồi em có bạn gái chưa? Dạ em không có. Có muốn có bạn gái giống anh Tuấn không? À, dạ dạ. Nhưng mà em thấy mắc cỡ. Sao mắc cỡ hả? Mắc cỡ y chang anh tuấn ngồi đây vậy đó nói chuyện bây giờ ở đây cũng là mắc cờ chết luôn có gì lên đây chị với anh Quyền Linh giúp cho Có bạn gái vui lắm lấy vợ còn vui nữa Năm sau em đăng ký <laughs> Thêm ý kiến của bạn Việt Nam nè Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường Em là Huy Là bạn đồng nghiệp cũng là bạn cùng phòng với lại à, anh Tuấn thì à, Ở chung á hả? Dạ đúng rồi ngủ chung hả? Tại vì công ty là thuê nhà cho tụi em ở Anh Tuấn là một người là rất là quan tâm tới người khác và hiền lành Thế ờ, là ảnh không bao giờ nóng tính là cái đó là chính xác à, ảnh nói là anh thích nhậu nhưng mà một tuần ảnh nhậu ờ, chưa tới một lần ảnh nhậu xong thì ảnh có hay làm thơ về Việt Nam ảnh thể hiện cái tình yêu về đất nước Việt Nam thì em thấy là anh Tuấn rất là phù hợp với bạn nữ bên đây cảm ơn em rất tốt ha rồi rồi hôm nay em đi với ai dạ em đi với em trai đồng nghiệp và bạn em chào em chị Cát Phượng Quang Quyền Linh em là em trai của Cát Tường rồi dạ. em thấy uh, hai anh chị như thế nào à, em thấy cũng uh, xứng xứng ở chỗ ờ, nào bên ờ, bên đây cũng được trai cũng xứng chị em đồng ý phải không gả chị luôn phải không Tuấn uh, nói một vài câu với em vợ tương lai đi Chào em nhờ tương lai Dạ chào anh Sao nữa anh, anh, anh hứa anh chăm sóc anh rô răng à rô hết <laughs> thôi được rồi rồi bây giờ nha mình à, sẽ mở rào ra cho tuấn gặp bên kia yeah. Dạ. cái nào không nói tiếng việt được thì nói tiếng hàn rồi anh dịch cho ha anh dịch tiếng hàn ra tiếng lào cũng hay lắm yeah. rồi thôi mở hàng rào mở rào hoa và nước hoa dạ em cảm ơn anh ạ em cũng có quà tặng lại anh ạ em hay đi du lịch á em chụp lại những phong cảnh ở nơi đó à. hy vọng anh sẽ thích nó à, cảm ơn em nhiều anh cũng thích đi du lịch ừ. anh yêu việt nam mà anh rất là thích tuấn à, cảm nhận cái người đối diện của mình như thế nào tuấn thế là xinh dễ thương nó là lễ phép nó là hiền lạnh. em thấy anh sao cô cô cô cô cười ấn tượng gì không ạ? Dạ, em thấy anh nói tiếng Việt hay, nhìn cũng dễ thương. À, anh cô em em đã học tiếng Hàn Quốc đâu chưa? Ừ, dạ, em học ừ, lâu à. Bây giờ nó quên hết rồi, em nhớ sơ sơ à. Em biết nấu ờ, các món ăn hàng À. Anh sẽ chỉ em tiếng Hàn Quốc thì em nấu ăn cho anh được không ạ? Dạ được ạ. À, cảm ơn em. khi đi hẹn hò thì em có thích ví dụ thì xem phim hay là uống cà phê hay là ăn cơm Hàn Quốc dạ tất cả luôn ạ à. dễ lắm em, em có dễ thích lắm. nhậu không dạ em ờ, không thích nhậu ạ anh uống bia thì em uống uống trà cũng được <laughs> em khó không à, à, mẹ em dễ lắm mẹ em nấu món hàng rất là ngon à, à khi nào có cơ hội thì anh qua gặp mẹ em chào hỏi được không à, dạ được ạ à, cảm ơn em hỏi cổ thích trai hay gái à, em tương lai em muốn sinh con thì muốn tệ mấy con dạ em thích à, đẻ con trai trước con gái sau ạ à. à được không được à, được mai mốt thì cưới nhau thì em quản lý kinh tế hết thì anh chỉ lấy một số chi phí cà phê là được dạ. <laughs> anh tốt quá à. học của việt nam nhanh quá ha em hỏi hỏi tôi anh ở về ở nhà em luôn được không à, em có muốn anh ở rể gia tiền em không dạ em thích ở riêng ạ à. à thích ở riêng ở à. riêng à, anh cũng thích ở riêng thì <laughs> ráng để dành tiền mua chung cư lẹ lẹ nha rồi để ở riêng nha ở ờ, chung cư thì bình thường có hai phòng ngủ à. à cho hai người ở thoải mái người ở phòng hả hai vợ chồng ở phòng thôi chứ hai phòng điên um, thì hoa toàn thì một phòng là sao hai chồng ngủ một phòng thôi chứ à dạ một phòng là nhà khô à, một phòng là nhà kho <laughs> dạ. còn một phòng á là hai người ngủ chung rồi cái dạ. mốt đẻ con thì là là là con ngủ phòng bên kia hai vợ chồng ngủ phòng bên này nãy giờ em nói chuyện cô gái ấy á cái nhịp tim mình có thay đổi gì không trái tim là rung rung rung rung mà bây giờ vẫn như vậy đi đi đi lại đây nè nắm tay nhau nắm nắm nắm chứ đưa tay ra chỉ nắm tay hai tay luôn cảm nhận như thế nào nhắm mắt lại nghe cảm nhận coi nó có rung có điện gì nó truyền qua không à, ấm áp thôi hạnh phúc nói với cổ quá à em em em có cảm giác trái tim của anh đang rung rung em Thấy không? Em thấy tay anh rung chứ phải tim <laughs> Tay anh tặng luôn mà Mà hai người có mặt ở đây là chắc có có duyên Nếu mà em bom nút thì anh sẽ cố gắng hết sức Hai người tìm hiểu nhau Anh muốn em cho anh cơ hội một lần Rồi Cảm ơn vị trí đẹp trai Rồi, được <laughs> đặt tay vào nút bấm đi em đây em có hay xem chương trình bạn muốn hẹn hò không dạ có nhiều có nhiều luôn hả dạ. em thích chương trình này không dạ thích rồi bây giờ là em chuẩn bị tâm lý nha dạ hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian chúc mừng tuấn nha Đấy hai bên nắm tay nhau nào nắm tay nhau trời ơi à hôn miếng đi trời ơi nếu mà anh yêu em là nói tiếng hàn nói sao 아 사랑해요.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 tặng hai bạn một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton gửi tặng cho bạn một máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng phần quà trị giá là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt là một chiếc Max TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân bạn có thể kết nối bluetooth điều khiển bằng giọng nói đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên tivi rất tiện lợi thành công nha dạ, cảm ơn chúc hai đứa hạnh phúc nhớ nha. cặp này mà nếu đám cưới là nhớ báo cho các tường với anh uh, quyền linh biết nha dạ em tiếp rồi dạ, cảm ơn chị nhiều rồi cố gắng chúc mừng hai bạn dạ. rồi đợi bạn gái nữa nè đi từ từ thôi